Ok thì đường link à, đăng ký tài khoản đấy mình sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video nha. Sau bạn là click bấm chọn link đó, lúc này sẽ một giao diện như này. Kế tiếp à, để đăng ký tạo tài khoản ấy thì bạn sẽ nhấn mục tôi ở góc bên phải dưới cùng này. Sau đó chọn mục đăng ký cho mình nha. Đầu tiên nhất là mục số điện thoại này thì bạn chọn cộng 84 cho mình là Việt Nam đấy. Rồi kế tiếp thì bạn nhập 9 số số cuối của số điện thoại của bạn nha. Bạn nhớ bỏ chữ số 0 đầu tiên đi vì ở đây là cộng 84 chính là số 0 rồi. Kế tiếp bạn sẽ nhấn vào lấy mã xác minh này thì hôm nay sẽ có mã xác minh ờ, được gửi về số điện thoại ờ, bạn nhập ở phía bên trên này bạn tiến hành nhập vào mục ờ, mã xác nhận và sau đó nhấn vào đăng nhập để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha Sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn tiến hành nhập số điện thoại vừa đăng ký này, sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập nha. Sau đăng nhập thành công rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của app này nha. Và đối với app này chúng ta sẽ là nhà nạp tiền vào đầu tư Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Bạn sẽ nhấn mục tôi ở góc bên phải dưới cùng này Sau đó nhấn vào nạp tiền nha Kế tiếp ờ, tiếp tục chọn là ờ, nạp tiền này Rồi thì min nạp ở chép này sẽ là 150.000 nha Và gói đầu tư thấp nhất của chúng ta sẽ là gói 900.000 ờ, Nên ở đây thì mình sẽ tiến hành nạp 900.000 chẳng hạn này Thì bạn sẽ nhấn vào 900.000 nha Sau đó kéo xuống này Và nhấn vào nạp tiền này Kế tiếp thì ở đây sẽ có rất nhiều các phương thức thanh toán nha. Nào là bạn có thể nạp tiền qua ví điện tử Momo này, rồi nạp qua Zalo Pay, cũng như qua ví điện tử ờ, Viettel Pay, rồi ờ, chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng hoặc là quét mã QR này. Rồi đây mình sẽ chuyển khoản qua ngân hàng thì mình sẽ nhấn chọn vào đây này. Tiếp theo thì sẽ có rất nhiều ngân hàng để bạn có thể lựa chọn để nạp tiền nha. Đó, ở đây thì mình sẽ chọn ngân hàng Techcombank tức là ngân hàng kỹ thương này. Mình sẽ nhấn vào lựa chọn này rồi lúc này sẽ là giao diện là nạp tiền như này. Ở đây sẽ có hình ảnh mã QR này, cũng như là ngân hàng bạn sẽ chuyển đến là TCB, tức là ngân hàng kỹ thương Techcombank đấy. Rồi ờ, số tài khoản bạn sẽ chuyển đến này, tên là ờ, chủ tài khoản, rồi ờ, số tiền cũng như là nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản. Bạn có thể nhấn vào đây để sao chép này. Bạn nhớ lưu ý nhé, là chuyển tiền là chính xác đến là nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản này và số tiền này cũng như là của chủ tài khoản, số tài khoản này và của ngân hàng này nhá. Để app có thể auto tự động duyệt tiền cho bạn nhá. Ngoài ra bạn quan sát này là bạn sẽ có 10 phút để chuyển tiền Rồi thì đó là cách à, nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản đối với bạn Sau khi nạp tiền xong rồi à, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta kiếm tiền nha Bạn sẽ tiếp tục nhấn vào mục à, tôi ở góc bên phải dưới cùng này Sau đó nhấn vào phiếu nhóm cho mình nha Rồi thì ở đây thì mình đã mua các phiếu nhóm đây rồi Còn bạn nào chưa mua ấy thì bạn sẽ nhấn vào mua ngay này Kế tiếp đây sẽ có rất nhiều các loại phiếu nhóm khác nhau nha Và phiếu thấp nhất sẽ là 150.000 rồi phiếu 250.000 này cũng như là 400.000 và cuối cùng là 600.000 nhá như ở đây thì à, vừa lãi mình nạp 900.000 à, vào nên mình sẽ mua là 6 phiếu ở đây này và bạn lưu ý nhá là mỗi loại phiếu đây ấy, các bạn phải mua ít nhất là 6 phiếu để ta có thể à, đủ điều kiện để kiếm tiền từ app này nhá đó bạn sẽ nhấn vào dấu cộng đây này đến đủ 6 phiếu thôi sau đó nhấn vào thanh toán và nhấn vào mua ngay để anh mua phiếu nhá rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nhá bạn sẽ quay trở lại mục trang chủ này sau đó kéo xuống này thì bạn quan sát này ở đây sẽ có mục uh, miễn phí cho thành viên mới này bạn sẽ nhấn chọn cho mình nhá rồi đây sẽ có rất nhiều các khu vực nhá nào là khu vực dành cho người mới này tức là khu vực chúng ta có thể kiếm tiền miễn phí đấy rồi uh, khu 150.000 này vừa nãy mình mua khu này à, uh, 6 phiếu đúng không thì lát nữa mình sẽ chia sẻ review uh, chi tiết cho bạn nhá đầu tiên là mục uh, khu vực uh, dành cho người mới này thì bạn có thể nhấn vào đây nhá bạn có thể chọn là uh, một trong bốn sản phẩm đây này rồi đây mình sẽ chọn là uh, máy MacBook này chẳng hạn đi sau đó bạn nhấn vào tham gia ở góc bên phải dưới cùng như mình nha kế tiếp ờ, chọn là ờ, mua ngay này và chỉ ở thêm ấy đối phiếu này thì chúng ta có thể ờ, mở được 10 lần tương đương với 10 gói lì xì nha và mỗi gói lì xì thì bạn sẽ nhận được tầm 14 trên 15 nghìn Việt Nam đồng nha đó và chia sẻ thêm ấy là min rút ở trên app này sẽ là 50.000 tức là các bạn chỉ cần tầm 4 lần rút thăm miễn phí này là các bạn có thể rút tiền được nha rồi quay trở lại một khu 150.000 này đây bạn nhấn vào đây cho mình này thì uh, như mình chia sẻ là đối với tất cả khu 150, 250 cũng như 400 và 600 này các bạn phải mua ít nhất là 6 phiếu thì bạn mới có thể ờ, đủ điều kiện để tham gia nha. Và đối với những khu này thì các bạn sẽ nhấn vào một trong bốn sản phẩm này và sau đó app sẽ ship vận chuyển free một trong bốn sản phẩm này thì bạn lựa chọn đến tận nhà cho bạn nha. Ok, dụ đây thì mình sẽ chọn sản phẩm là cái ô này đi. Kế tiếp bạn nhấn vào tham gia này và chọn mua ngay này. Ok bạn lưu ý nhá là chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng này này và tiếp theo thì bạn sẽ đăng à, thêm họ tên này, số điện thoại cũng như là địa chỉ các bạn à, nhận hàng nhá. Ok, sau khi thêm địa chỉ thành công rồi thì bạn sẽ nhấn vào tham gia này. Lúc này sẽ một thông báo là thanh toán thành công. Ok, nhấn xác nhận ha. Rồi thì bạn quan sát này là mình đã mua ô che mưa thành công nha. Và bạn sẽ nhận được cái ô che mưa này nha. Và cũng tương tự như những khu 150 ờ, này, 400 cũng như 600, khu 250 thì cũng có những sản phẩm mà ờ, tương đương với giá của một phiếu nha. Như đây là 250 000 này. Và các bạn cũng sẽ tiến hành ờ, mua như vừa nãy nha. Sau bạn mua hàng thành công ấy thì vừa nãy mình đã dùng một phiếu rồi, bây giờ mình còn 6 phiếu nha. Nhưng lúc đầu là mình có 7 phiếu ấy Và sau đó khi bạn là mua hàng thành công ấy, các bạn sẽ nhận được ba lì xì này. Các bạn nhấn vào đây để nhận lì xì nha. Rồi ok thì bạn quan sát này, là đối với mỗi phiếu ấy các bạn sẽ nhận được một bao lì xì nha. Ở phần nhận bao lì xì này, các bạn sẽ nhấn vào này sau đó các bạn sẽ nhấn vào nhận cho mình nhá. Ok, lúc này bạn sẽ nhận được thông báo là chúc mừng bạn đã trúng thưởng ờ, bao lì xì này. Bạn nhấn vào mở này. Rồi những bao lì xì này mình nhận được 4.000 ờ, nhá. Ok. Như phiếu 150.000 kia của mình ấy, mình mua nhiên 6 phiếu và đối với ờ, mỗi phiếu đó ấy, mình nhận tầm khoảng 36.000 nhá. Ngoài những cách kiếm tiền trên ấy, thì bạn có thể chia sẻ link giới thiệu bạn bè nhá. Ở mục giới thiệu bạn bè này thì bạn sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là mã mời và đường link giới thiệu bạn bạn tiến Hành à, sao chép và chia sẻ mã mời cũng như đường link giới thiệu đó đến bạn bè người thân hoặc à, lên các trang mạng xã hội hoặc à, group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo, đồ nhóm Telegram. Khi người đăng ký qua link của bạn hoặc là nhập mã mời của bạn cũng như là quét mã QR của bạn thì bạn sẽ nhận được hồng nhá. Ok, cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền trên app này nha Bạn sẽ tiếp tục quay trở lại mục tôi này, sau đó nhấn vào rút tiền này. Thì trước rút tiền ấy, bạn sẽ hành thêm tài khoản ngân hàng cho mình nhá. Kéo xuống này, nhấn vào liên kết thẻ ngân hàng này ở đây thì bạn sẽ đành à, chọn ngân hàng nha sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ luôn bạn sẽ đành à, chọn ngân hàng phù hợp sau đó thì bạn sẽ đành à, nhập số tài khoản ngân hàng rồi kế tiếp mục tên người nhận bạn sẽ đành nhập tên chủ tài khoản nha nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên chi thể ngân hàng của bạn rồi kế tiếp bạn sẽ nhập số điện thoại này sau đó nhấn vào lấy mã xác minh này rồi tiếp theo nhập mã xác minh vào mục mã xác nhận và cuối cùng nhấn vào chỉ sửa ngay để thành thêm tài khoản ngân hàng nha Ok sau khi thêm tài khoản ngân hàng rồi thì bạn sẽ lựa chọn số tiền bạn muốn rút này và chia sẻ thêm nhá là min rút số tiền rút tối thiểu trên app này ấy, sẽ là 50.000 nhá. Phí rút sẽ là 0% tức là chúng ta rút tiền là hoàn toàn miễn phí luôn nhá. Và chia sẻ thêm ấy, mình sẽ cập nhật thông tin điều kiện rút tiền cũng như rút tiền thành công ở trong nhóm Zalo hoặc nhóm Telegram cũng như nhóm Facebook của Hoàng Gia nhá. Thì link tham gia ba nhóm ấy mình sẽ để dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nhá. Ok thì như vậy là Hoàng Giang đã chia sẻ, giới thiệu cũng như review cho bạn là app kiếm tiền này